Ngày nay, khi một đứa trẻ chào đời, đều rất háo hức và tò mò. Và khi chúng lớn lên, mọi thứ xung quanh chúng sẽ thay đổi rất nhanh. Từng ngày và từng giờ. Những gì đã từng khiến chúng sợ hãi bây giờ chỉ giống như những thứ đồ chơi và những gì có vẻ rất quan trọng trong quá khứ bây giờ chỉ là cát bụi nhưng giá như chúng ta đều hiểu rằng những gì mà chúng ta đang cảm nhận sẽ bắt đầu tạo nên những cảm giác mạnh mẽ hơn cách chúng ta nói sẽ bắt đầu chứa đựng những âm thanh khác biệt hơn cách chúng ta chuyển động sẽ làm mọi vật chuyển động theo bạn không chỉ còn là bạn bạn là một phần của thế giới đã hoàn toàn thay đổi với mỗi sự kết nối và mỗi lá phiếu bạn có thể làm thay đổi cách tổ chức của bạn cam kết với cả thế giới để làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của những người chúng ta đang phục vụ và như vậy chúng ta đều cùng nhau trưởng thành